à, hôm nay Vân muốn à, mách nhỏ cho các anh chị và các bạn cái mẹo à, về chỉnh cái vị trí của tay thắng và tay đề cho thích hợp và đúng với tư thế của người chạy xe đạp thể thao thì cái mẹo này à, chỉ dành cho những người à, mới chơi xe đạp thể thao và những em trai em gái tuổi tiên nói chung là học sinh cấp 2, cấp 3 đi và kể cả những ba mẹ có những đứa con à, những đứa trẻ mới biết à, đạp xe mới biết chạy xe và đang à, chạy xe đã và đang chạy xe thì à, như các bạn biết đó cái à, sai xe đạp đó, thì sai nó cho trên lệch về chiều cao chứ không chính xác là một người đó cao một mét sáu là bắt buộc phải chạy đúng xe nó và mét bảy phải chạy xe khác cho trên bờ chiều cao khoảng một tấc đúng một quạt thì à, mỗi một tư thế mỗi một người chiều cao khác nhau thì cái gốc cái yên độ dài cái yên khác nhau thì tư thế ngồi sẽ khác nhau thì à, cái mẹo này nó có à, bốn chi tiết các bạn chi tiết thứ nhất chờ bạn nói về chi tiết thứ nhất nha thì à, bây giờ nếu như uh, tôi cần một mét à, rưỡi mét 45 mét rưỡi đi tôi đi ra mình sẽ S này mét rưỡi thì các bạn thấy cái tư thế ngồi như thế này thì uh, thường nhá cái uh, điểm trên dây và cái điểm uh, di đông trên di đông cổ tay nè và cái điểm trên tay thẳng thường thường là nó nằm trên một đường thẳng thì mình nói đường thẳng thôi cho dễ hiểu chứ thật sự là nó không có bắt buộc phải ngay thẳng hoặc lên hoặc xuống nói chung phải ngay tâm ngay đường thẳng như các bạn thì như các bạn bây giờ xem như tôi à, chiều cao thế này đi tôi ngồi thế này mà giờ cái thắng nếu mà đưa lên cao quá bớt thắng như vậy không được thì cái này là tôi à, không không ai mà chạy xe cái này hết tôi thường mới tôi vừa nói đến à, tuổi tim thì à, những cái trang gái đó tuổi tiên đó họ thích đưa lên gì làm cho nhìn xe nó đẹp đó các bạn thực sự nó khó và vô số nó bị, nó bị thiếu tay thiếu con cái này thiếu đồ dài của con cái con cái sẽ trở nên cùng đi ngắn đi khi mình vô phải giấu đó thì à, rồi các bạn thấy như thế này đúng là đúng nhất nếu chúng ta đưa xuống nhiều quá thì hai mấy ngón, ngón tay của chúng ta cũng phải à, tông chút đúng không đúng không bạn những quan vấn đề cái thế đầu tiên đây là chi tiết thứ nhất rồi chi tiết thứ hai là <clears throat> cái à, bàn tay thì mỗi người à, bàn tay nhiều khi nam và nữ cũng có thể nam lớn hơn nữ nhiều khi hoặc là như tôi tôi đã làm chân tay nhiều thì bàn tay nó to thì để như thế này các bạn tay nắm thì yếu chung của nó là bao nhiêu rồi à? chứ nó không có thể nào mà quật cái này dài cái kia hai phân ba phân thì không có nha nó có trên là chút xíu thôi thì như tôi để thế này đây thì thắng thì vừa nhưng mà khi sang số các bạn nó bị dư cái tay đề tôi cần phải giờ để trong chút xíu đó đúng không còn ờ, đối với những người mà có chiều cao như tôi là phụ nữ gái hoặc là những trai mà mới lớn có chiều cao này thì tay thì nó ít nào lớn đây đâu có chưa có nở ăn nhiều không đúng không thì vô số như tôi thì vô số bình thường thì tôi phải à, đưa vô trong có thể là từ cái tay thắng tay đen này nói chung tôi đưa vô trong có thể một à, một phân 10 ly hoặc là 15 ly thí dụ cảm thấy thoải mái thế nào hơn còn tay thắng đua thắng thì nó cũng không có bao nhiêu à, là kể các bạn tại vì bàn tay chúng ta có bốn món đúng không rồi cái đó là chi tiết thứ hai rồi chi tiết thứ ba là cái thắng <clears throat> mỗi thắng đều có cái ti ở trong để chỉnh đây thắng dầu khác còn thắng ờ, cơ thì ờ, tôi sẽ chỉ các bạn trong góc đó và thắng dầu cũng có luôn thì có thể là các bạn tự tìm hiểu cũng nhìn thấy thôi thì à, tùy theo có những người phụ nữ người ta đi xé ớt thế này mà bàn tay nó ngắn các bạn bàn tay người ta ngắn ngón tay ngắn thì để lên đây nè bấm cái đầu rồi các bạn đúng không bớt thì nó sẽ bị hụt xin lỗi cái à, ngón tay nó bị ngắn đi thì bớt nó có thể là bị yếu hơn có thể là mình nói là chậm một hai nhịp đó còn người ta là già nó không có mạnh đi còn mình tay đủ thì bớt rất là nhanh còn những người tay ngắn thì người ta bớt hơi bị dội đúng không thì mình chỉnh cho cái cò thẳng cái cò thẳng này tay thắng này nó đi vào trong chút xíu thắng dầu cũng dễ mà thắng cát thì cũng dễ thắng cát chúng ta xả cát ra chúng ta chỉnh con ốc đây này đẩy cho còi thẳng nó vô các bạn rồi sau đó là chỉnh cho ta ăn đưa các bạn cái thứ tư là cũng như thế này luôn nhưng mà tôi nói về trình dành cho những xe em bé em các bạn biết là tay tay chân của chúng rất là ngắn và cái tay thắng của xe của xe đạp trẻ em nó cũng nhỏ mà nó thật sự cái size nó không có chênh lệch đối với xe lớn là bao nhiêu ra rất thắng rất là khó mà trẻ em thì tay không có mạnh không có lực thì chúng ta trước hết chúng ta chỉnh cái độ so của thắng á cho nó nhẹ thắng đĩa khỏi nói rồi thắng cơ chúng ta chỉnh được nha thắng cơ đĩa và thắng cơ cát thì chúng ta chỉnh cho nó nhẹ được rồi thêm nữa là cái tay của em bé là chỉnh khi chỉnh đồ so cho nó nhẹ cho bé bớt dễ cho à, trẻ em bớt dễ sau còn thứ kế tiếp là chúng ta cũng đưa cái hành trình của tay thắng này nè tay thắng đưa sát vào trong thì các bạn biết là trẻ em là ít trẻ em thì tuổi dưới 10 tuổi 11 12 tuổi tụi nó chú ít khi nào mà chạy xe chạy nhanh lắm đúng không ra thắng bớt nếu mà nhẹ bớt là đứng liền thành ra chúng ta cứ đưa sát vào bên trong chúng ta đo khi mà bớt thắng đầu hở còn khoảng chừng một phân phân rưỡi hai phần là ok phần rưỡi là ok được này thì tạo cho cái sự an toàn của em bé tốt hơn He's waiting for love. sai là sai của người cao nha các bạn rất là to và khi tôi lên ngồi đó thì các bạn thấy cái góc độ này nó lớn hơn thì chỉnh cái thắng nó xuống chút xíu và thường thường à, người lớn thì tay lớn có người hầu hết là tay lớn các bạn thì cái độ hở này nè bạn thấy không nó lên tới 2 cm cái khoảng cái à, tay nắm á kích thước của nó là hầu như chung rồi nó bằng nhau thôi chứ không có là nhiều à, chỉ có cái tay sừng trâu thì nó lấn vô chút xíu thôi thì à, tay người ta lớn thì người ta chạy ta để thế này các bạn thấy ngón cái nè để ngay tay số nó vừa đúng thì nó vô số nó dễ hơn còn nếu các bạn đưa sát vào trong khoảng một cm nữa đi thì các bạn à, vào số nó sẽ bị nặng tại vì tay nó, nó lưu rồi nó dư quá thì cái tay số nó đưa vô trong nè các bạn à, bấm trong này cảm thấy nặng hơn vô số khó hơn nó cũng linh động hơn và thắng cũng vậy thì tư thế tư thế ngồi phải phù hợp với à, phải đúng vị trí của tay hắn đối với chiều cao vị trí của mình ngồi thì nó giúp chúng ta thoải mái hơn chạy xe hoặc chúng ta trên đường đi chúng ta có sự cố à, là thắng gấp hay gì đó thì chúng ta cũng linh động hơn còn đối với tuổi à, tin đó các bạn tuổi tin thì à, có những em trai và em gái tuổi tin à họ thích à, chạy xe đưa hai tay thắng lên cao cho đẹp thì các bạn cứ nghĩ đưa tay thắng như thế nào các bạn thắng bị dối lực không mạnh lực không mạnh nha khó thắng hơn nhưng mà tuổi tiên họ thích đẹp đúng không làm cho xe hai tay thắng đưa lên ừ, quạt ra thế này thì nó đẹp hơn rồi tay số cái số đỉ này thì mỗi cái nơi nó làm cho chúng ta vô làm cho vô vô số sang số chuyển số giờ thắng rất là khó nó không đồng bộ thì giờ tay thắng vô thì dễ thì cái này dễ nè xin lỗi tay số tay số còn tới chừng thắng nằm ở cái này còn nếu mà tay thắng mình lên trên về cái tay đề này chúng ta đẩy ờ, song song lên cùng một lúc lên cùng một hai cái cùng một vị trí nhất thì các bạn bớt thắng đây giờ khi sang số thì không ngón tay sẽ bị dối chúng ta đẩy đẩy như nào phải cân người xuống như nào cân người xuống như nào đẩy nó không có không hết như bạn vô số bị lợn cận nhưng khi mình đẩy không hết hành trình đó Send him